chào các anh chị nhà đầu tư thì uh, hai hôm rồi ấy, thì mình bận không à, ra video được thì uh, hôm nay thì mình xin uh, quay lại sẽ đi video um, hướng dẫn kiến thức và chia sẻ nhận định thị trường thì uh, mình hôm bây giờ thì uh, mình xin đi qua sơ qua thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì thị trường hôm nay ấy, thì vn index có một phiên uh, test cung và rút chân khá đẹp thì bước chân của VNDAX <clears throat> thì nó đi vào cuối phiên lúc mà tầm lúc 14 ờ, giờ 16 phút tức là bắt đầu trên ờ, trên vào vùng trên ATO ATC ATC thì đầu phiên ờ, tháng này đầu phiên thì nó xanh nó nó lên rất là cao nhưng mà cuối phiên thì nó quay đầu bắt đầu đi giữa phiên nó đầu quay đầu giảm và đến đầu phiên chiều nó giảm rất là sâu làm anh em rất là lo lắng thì ờ, vào ờ, tầm lúc 13 giờ 30 thì ở đầu nó giảm một phiên nó giảm nó giảm xuống ờ, một 332 điểm nó gây tâm lý hoang mang à, những phiên giảm như vậy thì nó nó tác động tâm lý rất lớn đến nhà đầu tư mà ta test thử xem là cái lượng cung trên hàng trên thị trường còn nhiều hay không nếu mà những nhà đầu tư nhỏ lẻ mà nếu mà hàng nhiều thì người ta lo lắng người ta sẽ bán tuy nhiên thì cuối phiên thì nó rất cái lực mua rất là mạnh nó kéo thị trường chung đi lên à, thị trường hôm nay thì kết phiên thì tăng 12 điểm tuy nhiên là hầu hết các cái mạng các nhóm ngành thì à, giảm mấy à, các cái dòng đầu cơ thì xì nho giảm rất là mạnh à, đặc biệt là bên họ FLC này rồi dòng bất động sản bất động sản hôm nay thì đích à, dẫn đầu à, đã kéo chỉ số đi xuống này sau đó PLX, VND, VPBank, SSI, Marsen, Vinamilk và HPN thì à, kéo chỉ số ngày hôm nay thì các cái trong nhóm VN30 các cái cụ thứ cụ như Vinhome, Masan, Vietcom, Bit, CTG, SAB, Tiền Phòng Banh và GAS thì nhìn chung chung, chung lại thì kéo chỉ số là Vinhome và dòng ngân hàng còn à, kéo chỉ số đi xuống thì là dòng à, bán bị bán nhiều nhất là DIX thì à, hôm nay thì nước ngoài quay quay ngược là mua ròng 306 đến 16 tỷ tập trung mua ròng Nam Long, Vinhome, Công Thương với lại Tiền Phong Banh, Đất Xanh và bán ròng Vinamilk và BCM còn bên uh, khối ở sàn HSX thì Ờ, bán ra đồng nhẹ 8,46 tỷ ờ, tập trung bcs và BVS IDC ở chỉ số VN30 thì VN10 hôm nay tăng rất là mạnh tăng 15,29 điểm tăng ờ, chỉ số VN10 hôm nay tăng mạnh nhờ các cái cổ phiếu đồng nhóm trụ mà bứt phá hơn hơn chỉ, chỉ, chỉ số chung thì đánh giá chung thì thị trường hiện tại thì đang ở một cái biên sideways nó rất là yếu hầu hết các cổ phiếu thì giảm đây tích cực trong phiên hôm nay thì à, giao dịch nhiều còn FPC này Hoa Sen Gách Hoàng Quân Hòa Phát STB Pâu Hoàng Gia Lai VND Rốt SSI vân vân tăng giá nhiều nhất thì NVT bất động sản du lịch Ninh Văn Bay à Đó, đề tam Vinhome này Masan Long Hầu nhạc nhiều nhất là OVC HRX TGG và các cái dòng cổ phiếu ờ, mà bên ờ, dòng ờ, cổ phiếu thị trường đó QC về à, nhìn chung nhìn chung thì thị trường hiện tại thì à, thị trường hiện tại thì nó cũng không có cái dòng cổ phiếu nào quá là nổi bật cả này thì ờ, hôm nay thì ờ, mình sẽ sơ lược qua một số nhóm ngành các cái cổ phiếu thì ờ, cái câu tháng 5 này tháng 5 này có cái câu thần chú là sell in May và go away á thì sell in May hay là hay là buy in May hay là bye bye in May luôn bye bye luôn thì cái câu này thì mình thấy cái câu từ ra cái câu sell in May này thì nó bắt nguồn từ nước Anh ấy, vào thế kỷ thứ 17 bảy các cái các cái ngân hàng các cái chủ ngân hàng và các cái chủ doanh nghiệp ấy, thì ờ, người ta khuyến khích là các cái chủ ngân hàng chủ doanh nghiệp rời khỏi rời thành phố London về quê ấy, về quê để tránh tránh nóng và tham gia các cái đua ngựa các cái giải đua ngựa ở quê thì ở Mỹ thì người ta vẫn áp dụng cái cái này cái cái sell in May này tuy nhiên thì cái xe mây này ở Việt Nam mình ấy, thì nó cũng không quá là nó quá là nó cũng mờ nhạt lắm hầu như năm năm nào mình có thấy là xe mây và go away tuy nhiên thì mình thấy ở thị trường Việt Nam mình nó không có đúng nha à, mình lấy ví dụ như thị trường năm ngoái xe mây à, tháng năm ngoái thị trường năm ngoái thì à, nguyên cả năm từ tháng từ bắt đầu từ tháng 2 cho đến tháng 11 đến, đến hết năm là nó tăng cả năm nữa đúng không ạ thị trường năm ngoái từ tháng 5 đến nay là dòng ờ, các cái cổ phiếu bên dòng ờ, cảng biển là tăng rất là mạnh ờ, các cổ phiếu hầu như là không có giảm nhiều chủ yếu là đi bên sideways hoặc là tăng tập trung vào các cổ phiếu mà có câu chuyện riêng và hướng lợi từ vào cái đại dịch đúng không ạ tuy nhiên thì à, vào năm tháng vào vào năm nay thì chưa cần đợi đến tháng 5 ờ, sale nó mới bán ờ, bán từ tháng tư rồi của ờ, từ thị trường từ tháng tư bắt đầu là bán rồi bán từ 7 tháng 4 là bán rồi đầu tháng 4 là bán ván đấy bán từ tháng 4 rồi còn tháng 5 này thì mình nghĩ gì tháng 5 này nếu mà nếu mà buy in May nếu mà buy mua trong tháng 5 này cũng có khả năng là buy buy luôn buy buy luôn chứ không có không có không không còn cơ hội để mà sell sell rồi đâu tại vì thị trường hiện tại nó rất là yếu còn với các cổ phiếu mà từ từ các cái cổ phiếu mà nó hưởng lợi từ thị trường chung hay là cổ phiếu nó làm ăn tốt nó đều giảm rất là mạnh giờ chúng ta sẽ đi qua một số cổ phiếu mà nó được uh, các dòng cổ phiếu nha đầu tiên là mình nói dòng thủy sản VHC VHC hôm nay là phiên à, test cung theo thị trường chung đây nó test cung thì à, VHC à, năm nay là lợi nhuận tô rất là mạnh này đây nó tăng nó tăng đến 60 phần trăm từ cái nền giá này và và và và đợt vừa rồi nó điều chỉnh nhưng mà nó chỉnh sau rất là nhiều nó chỉnh từ chỉnh, chỉnh từ đợt tháng 2, 21 tháng 4 mà thị trường chung chỉnh 7 tháng 4 là nó chỉ sau rất là lâu đó, thị trường chung chỉnh từ từ này này đây thị trường chung chỉnh 7 tháng 4 mà nó nó đi lên nó đi lên sau đến nó chỉ chỉnh một phiên hai phiên và đêm và đến phiên này thì nó hồi lên rất là mạnh rồi thì đến hiện tại thì nó nó đã về cái đỉnh cũ tương đương gần đỉnh cũ đúng không? hôm nay thì nó chỉ giảm nhẹ thôi không đáng kể thì vĩnh Hoàn này là một trong những cổ phiếu mà ờ, được hưởng lợi từ ờ, chiến tranh Nga Ukraine thì cá Minh Thái của Nga thì nó không xuất khẩu được cho nên là được ngược lại thì các cái dòng thủy sản như vĩnh Hoàn đấy thì xuất khẩu sang ờ, Ukraine rất tốt ở sang sang sang Liên minh châu Âu thì ở châu Âu bây giờ là cái cơn khắc lương thực nó cũng khá là mạnh ấy. vì một phần là các cái nước các cái giá dầu tăng cao thì nó kéo theo là cái chi phí sản xuất nó cao á chi phí sản xuất nó cao thì dẫn đến giá thành về các sản phẩm nó cao cái thứ hai nữa là cái dòng người di cư từ ờ, Ukraine sang nước Liên minh châu Âu á, thì nó kéo theo các vấn đề ăn uống ăn uống rồi ờ, nhà ở rồi các cái nguyên vật liệu cũng nhu cầu cũng rất là cao nhất là đối với các cái sản phẩm mà ờ, cá hoặc là cá đóng hộp hoặc là các cái thủy sản mà xuất khẩu từ Việt Nam thì à, vào Vĩnh Hoàn Vĩnh Hoàn thì à, họ hiện tại thì đang theo đi theo cái xu hướng mà à, từ gọi là theo một cái chu trình khép kín tức là nó đi từ cái khâu sản xuất từ con giống thức ăn thức ăn rồi đến các cái khâu chuồng trại rồi đến khâu uh, bao tiêu sản phẩm về các cái sản phẩm liên quan từ các cái sản phẩm thủy sản giống như cá thì có sản phẩm về dầu cá hay là vitamin dầu cá hay là các sản phẩm về à, cá xuất khẩu gì gì đó rất là nhiều đúng không ạ thì Vinh Hoàn đang đi theo một cái chu trình khép kín như vậy nó tận dụng được à, mọi cái nguyên liệu từ đầu ra và tiết chế được các cái à, chi phí trong sản xuất đấy nên biên lợi nhuận của Vinh Hoàn nó khá là tốt uh, năm thứ một năm nay thì Vinh Hoàn lợi nhuận tăng gấp 3 lần so với năm ngoái rồi một cổ phiếu nữa mà mình muốn nói đó là IDI e IDI e thì nó mang thì nước hơi đầu cơ á mà IDI à, e thì đợt rồi nó của nó nó nó chỉnh cũng cũng nó chỉnh từ đợt là 19 tháng 4 là chỉnh khá là sớm sớm hơn so với VSC rất là nhiều mà nó hồi cũng chậm hơn cho nên mình mình không đánh giá cao uh, ờ, IDI này bằng PSC mà cái cái biên cái von nó khá là thấp còn uh, còn y này còn IDI này có cái cái là không chỉnh thôi một khi chỉnh là chỉ có sẵn thôi Đấy. mà hôm nay IDI nó sàn là sàn từ đầu phiên là mình rất là ngại chuyện này cho nên là mình theo mình nghĩ đến hạn chế IDI còn một cổ phiếu nữa là Nam Việt Nam Việt là một trong những cổ, con ờ, một cái cổ phiếu mà nó mình đánh giá cũng khá là cao với sức mạnh của nó thì Nam Việt nó cũng ờ, chỉ sau đây ờ, nó chỉ chừng à, chỉ được chung chỉ chừng tháng tư còn bảy tháng tư nó chỉ theo hòa sale AHV ấy. Đó. thì Nam Việt cũng là một trong những công ty mà đầu ngành trong cái thủy sản này thì nó cũng được hưởng lợi từ thị trường châu Âu này thì hôm nay thì uh, sức mạnh của Nam Việt thì mình đánh giá thì nó trên IDI e e và dưới ờ, thẳng VSC thì hôm uh, hôm thứ hôm qua thì nó tạo một phiên lấp gác nó lấp nó nó nó, nó hở gáp thì hôm qua hôm nay nó quay nó lấp gác thôi bình thường đây, các phiên ở đây nó hợp nó nó mở hở gáp rồi xong rồi quay lại nó lấp gác luôn đây nó quay lấp gác là chuyện bình thường mình thấy ờ, Nam Việt em mà là một trong ba cổ phiếu mà đáng chú ý ở trong dòng bất động ở ờ, trong thị sản trong ngoài ra còn có có cổ phiếu là FMC thực phẩm Sata này đây thực phẩm Sata thì thực tế thì nó còn là đang cây trên và xuống lên á tuy nhiên cái dòng này cái cái cái cái cái cái cái, cái, ờ, cái biên độ giá động của nó hơi lỏng nó biên độ giá động nó hơi lỏng tức là cái cái nhìn cái von nó nó, nó hơi, hơi thấp ạ hoặc là nó không có khối lượng khối lượng nó nó hơi thấp đó như FMC này nếu mà khi nó kẹt là nó nó cũng kẹt vào thì cũng mắc cạn luôn á đây mà nó khi mà FMC này khi mà nó biên rơi nó bơ nó rơi cũng rất là mạnh mà nó hồi, hồi rất quyết liệt tại vì các bạn thấy này cái tổng khối lượng khớp của nó đâu có 81.800 à, một phiên nhé mấy thì nó rất là ít nó không bao dưới đấy đúng không ạ thì có VAC đó là nó nó mạnh hơn cả rồi à, tiếp theo là dòng một tiếp theo đó là dòng bán lẻ DGW bán lẻ thì thế giới số này thế giới số này một trong những doanh nghiệp mà gọi là bán rất là tốt đấy. thì à, những năm trước năm à, năm 2021 trở về trước á, thì thế giới số này á, thì nó độc quyền à, bán các sản phẩm của Xiaomi đấy rồi bán các sản phẩm của Apple nữa nó có một số độc quyền sản phẩm về Apple thì à, thế giới số này nó đi thì nền cái nền rất là tốt này rất là chắc à, đợt à, năm ngoái năm ngoái nhỉ thế giới số đi à, nó giá mình nhớ không lầm là 165 ngàn 165 ngàn sau nó chỉnh à, nó phát hành thêm cổ phiếu và chỉnh đâu đó giá về à, một nửa thì hôm nay nó tăng lại luôn rất là tốt đúng không thì tức là nếu mà mọi người ai mà nắm cổ số cổ phiếu đó thì là tăng gấp đôi được đây thì thế giới số thì biên dao động của nó cũng khá là hẹp cũng không có nhiều cái biên nó dao động ít đây. thực tế thì nó kênh nó là kênh trên và đang đi lên đấy đó thì thị trường hiện tại thì chỉ có tầm đâu đó khoảng 10 mạng 10 cổ phiếu hoặc là ít hơn 10 cổ phiếu có thể mua có thể là đầu tư thời điểm này thôi còn lại thì 399.000 390.000 cổ phiếu thì thì, thì chắc là không không đặt để mua đó rồi à, m wg thế di động thế di động thì nó vẫn đang kênh đi lên thôi đó thì nhưng mà đối với thị trường thời điểm hiện tại theo thì theo mình nghĩ thì nên hạn chế hạn chế giao dịch chủ yếu là quan sát quan sát thị trường và giao dịch ở tỷ trọng nhỏ vừa thôi không có ha không có ham trading nhiều quá đó thế giới di động thì à, nó có theo cái thông tin là IPO bách hóa xanh đó bán 20% cổ phần thì hiện tại thế giới di động đã chuyển hoàn toàn số cổ phần mà mình sở hữu à, sang à, công ty thành viên mới lập là công ty cổ phần công nghệ bách hóa xanh đúng rồi thì hiện tại thì bách hóa xanh nhé, thì không tập trung vào phát triển uh, ờ, ờ, các cái uh, cửa hàng nữa không tập trung mở rộng các cửa hàng mà tập trung vào nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng nữa trong cửa hàng bách hóa xanh hiện tại thì bách hóa xanh đã đạt đến hòa vốn là bắt đầu mang lợi nhuận về cho công ty mẹ thì mình thấy bách hóa xanh đối với thế di động thì làm mô hình bách hóa xanh này là là, là mình đánh giá là rất là thành công nữa rất là thành công trong một thời gian ngắn mà mở mở rộng cực kỳ nhanh à, đâu đó có có ngày mở rộng đến hai cửa khai trương hai cửa hàng đúng không ạ bình quân bình quân thì mỗi à, khai trương mỗi ngày à, mỗi mỗi ngày một cửa hàng hiện tại thì à, ở các cái hầu như là các cái ở ờ, các cái quận và các thành phố lớn thì hầu như có con đường mình thấy có những con đường nó đến hai cửa hàng bách hóa xanh đối diện nhau luôn và các bạn thấy là mức độ mức độ tiêu dùng nó rất là khủng khiếp à, nếu mà về trải nghiệm về bán rác xanh thì mình thấy đánh giá cũng rất là tốt đúng không ạ mình vào vào cái bãi gửi xe rất là tiện lợi này mình vào vào trong đó thì nó các cái bày biện các cái hàng hóa nó ừ, tập trung các cái sản phẩm mà nó thiết yếu trong đời sống thôi đó mình mua nhanh mua nhanh rồi thanh toán này đi về thanh toán này đi về đó à, các các bạn nhân viên phục vụ đó cũng rất là ok rất là cũng rất là niềm đẹp đấy một ở Sài Gòn á, thì mình thấy một trong những cái hệ thống mà cạnh tranh với bách phát xanh đó là cốc phút và cốc phút thì mở trước bách trước à, bách phát xanh tuy nhiên là cái cái mô hình nó nhân rộng thì nó không bằng bách phát xanh nha bách phát xanh nó mở rộng rất là nhiều cốc phút thì hệ thống nó cũng mở nhiều nhưng mà nó nó không có nhiều mà không nó không có rộng ra như bách hóa xanh ấy, mà nhận diện thương hiệu của cốt phốt cũng kém nó không có mạnh mẽ như bách hóa xanh nhá theo mình thấy thì có phốt thì nó mang tính những cái vùng miền hơn như tập trung ở khu vực phía nam là nhiều hơn đó. còn khu vực, phía bắc thì mình không ít ít thấy mà thường thường ít thấy các cái các cái ờ, các cái cửa hàng tiệm như ờ, bách hóa xanh phốt này như mình nhớ không lầm đó là thuộc cái cô sống rồi thì Copica đấy Copica hay Copac cái cô cô ốc ấy. Sài Gòn cô cô ốc ấy. đấy đấy còn à, nếu mà bán lẻ ở thế gì độc thì mình hiện tại thì cái phân khúc à, điện thoại này thì đánh giá thì hàng năm thu lợi nhuận thu về nó ổn rất là tốt tuy nhiên tuy nó không bơ động được không có phát triển mạnh mẽ như những năm trước à, trong nhà bán lẻ pet pet và ông à, FRT thì pet hiện tại nó là đang ở một biên sideways thôi nó sideways tích lũy thôi cũng uh, mua mới ở điểm này thì mình cũng nghĩ là chưa cứ à, để lo chế độ follow theo dõi đó tại vì pet nó tăng mà nó không có cái nền không có cái nền không có nền nên rất là khó khó mà để để mà mà, mà mua quét ở thời điểm bây giờ đây FRT FRT nó đang đi lên đó. nó đang đi lên và nó đang đi lên nhưng mà cũng hiện tại chưa có nền đang hiện tại thì nó đang tạo nền này tạo nền ờ, từ tháng 3 đến ờ, tháng tháng tạo nên từ 17 tháng 3 thì đâu đó là hơn tháng năm mươi ba thành năm mươi năm mươi ngày năm mươi ngày thì là cả tháng hai mươi ngày đó cái nền này hiện tại nó cũng ngắn bây giờ nhưng mà hiện tại FPT thì nếu mà đầu tư hiện tại thì mình thấy được ờ, cũng được thêm mạng này nữa bên cạnh uh, Vĩnh Hoàn với lại Thế độc rồi Thụy Sang bán lệ diệt may diệt may đợt này thì nó hơi yếu đợt sau đợt chỉnh vừa rồi thì nó hơi yếu đây tính ra thì nó mà thuộc canh à, canh à, trên rồi đi lên đó tuy nhiên đợt này thì sức mạnh của thủy sản à, dệt may nó kém may sông hồng may sông hồng thì à, nó tạo một cái cốc tạo một cái cốc cái cốc này hơi lớn bởi nó nếu may sông hồng theo mình nếu mà mua thì đời nó tạo thành thành tạo hoàn toàn thành một cái à, tạo nó thoát khỏi cái miệng cốc này đã rồi mua còn theo dõi thêm thôi đợi nó đợi nó nó hoàn toàn hoàn thành những việc test nữa. và sau nó đi lên đây để để thoát khỏi mấy cốc này mua khỏi đoàn này, này nó vọt này khỏi khỏi khỏi đây mức này, mua đó ra nó mình nghĩ nó sẽ đi ờ, quanh quanh như vùng đây này. nó lên đây rồi thì nhìn đây lên đây rồi bắt đầu mới đi lên này nó sẽ dập dập dập dập dập dập tiếp máy sông phòng có máy 10 máy 10 thì nó lại kém hơn một thanh khoản nó không có mấy máy 10 thì ờ, cũng nó có khẩu như không, không có thanh khoản rồi ờ, hoạt thọ đây đó hoạt thọ thì nó đang đi chung với dòng uh, may thôi dòng nhiệt may từ lúc nó nó nó nó rớt xuống từ giờ nó kém sức mạnh nó kém hẳn hiện tại đối với dòng nhiệt may thì mình thấy nó đang uh, giai đoạn tích lũy tích lũy tái tích lũy tên TNG thế được thì nền ờ, cái cái nó cái biên độ dao động nó hơi lỏng khó khó đánh lắm khó đánh lắm BGT BGT thì nó đã yếu hơn ờ, Gil này các loại khác BGT đoạn này nó đánh thốc mới bắt trần mới bắt trần rất khủng khiếp cái ờ, BGT này nó đánh cũng sốc ạ khó khó đánh cực kỳ khó đánh luôn á đây những bạn nào đánh lướt lướt nữa thì đánh cái này thì giỏi còn bây giờ mình BGT hiện tại nếu mà đợi nó tích lũy mà cái mà nó đợi nó tích lũy lại nhưng mà cái cái cái, cái nó không có nền nữa mà nền nó lỏng quá khó đấy rồi ờ, chất hóa chất thì có đông đức sang nhưng mà Đức Giang thì nó chỉnh chỉnh rất là ít Đức Giang thì à, đợt vừa rồi nó chỉnh chỉnh nhưng nó hồi nó hồi lại cũng nhanh nhưng mà nó phiên hôm nay thì nó test cung giống thị trường á nhưng mà nó Đức Giang hiện tại thì nó là một trong những cổ phiếu leader của thị trường á chỉnh chỉ chỉnh ít đúng không ạ những cổ phiếu hàng đầu á thì à, Đức Giang đang có những cái tổ chức lớn người ta nắm nên cũng không lo là ờ, mọi người có thì chỉ nếu mà bạn nào đầu tư dài hạn thì nó thành không vấn đề gì cả bởi dài hạn nó tốt đặc biệt là dự phóng quý 2 năm nay à, quý 2 à, của Đức Giang thì lợi nhuận đầu đó khoảng 2.000 tỷ nó lớn hơn cả à, quý 1 nữa quý 1 lợi nhuận 1.500 tỷ quý 2 được nó lên đến 2.000 tỷ khủng khiếp không khủng khiếp uh, dòng uh, dòng cạn dòng cạn thì mình thấy ờ, được con HAH à, HAH hôm nay nó cũng tết cung thì uh, hiện tại thì các cái chính sách mà zero của, zero covid của Trung Quốc á, thì uh, nó đang gây ra cái tình trạng là ách tắc ách tắc ở cảng Thượng Hải đúng không ạ các tàu đang chở bốc hàng bốc bốc hàng ở cảm thương hại rất là nhiều đang đang chờ ách tắc mà Trung Quốc là công xương của thế giới khi một khi mà Trung Quốc nó định đốn thì nó gây ra một cái tình trạng là nó nó gián đoạn trong cái cái chuỗi cung cấp hàng hóa ở thế giới đấy bây giờ cái cảng thương hại là một trong những cái cảng mà quan trọng nhất ở Trung Quốc thượng hải thâm quyến hồng kông mà khao đấy là những cái khu, những cái khu mà nó nó nó quan trọng những thành phố quan trọng của Trung Quốc thì uh, hiện tại cái năng lực bốc xếp của cảng Thượng Hải thì nó do cái Covid cho nên cái năng cái, cái kiểm tra ra vào nó rất cao rất là nhiều vào khó mà ra cũng khó cho nên cái à, khối lượng tàu thuyền mà đầu ngoài biển chờ lượt bốc xếp rất là nhiều dẫn tới là cái tình nhưng mà may một cái là hiện tại thì rất là nhiều nước trên thế giới là không có áp dụng tình trạng là zero covid ấy, cho nên là không có xảy ra tình trạng thiếu container như giống như những năm à, năm ngoái đấy hiện tại thì dòng cái dòng cảng này cái dòng con HAH này thì mình đánh giá rất là cao này tuy nhiên cái điểm mua của HAH bây giờ là không có này nha các bạn nhé không không có điểm mua nữa mua nếu mua đuôi ở đây ở thời điểm này thì nó cũng rất là mỏng mà mình thấy nó mỏng trong cái dòng cản này có con VNA sức mạnh nó cũng khá tốt hiện tại thì VNA thì nó đang đi ở một biên sideways thôi chỉnh nó vừa rồi nó chỉnh nhưng nó hồi là không mạnh đang ở biên sideways thôi đây. cái đoạn cái đoạn vừa rồi, vừa rồi nó bứt phá nó lên một mạch từ 26 mà lên đến 50 luôn tăng 26 thì lên 52 là ta gấp đôi luôn á tăng 50 phần trăm khiếp thật ngày nào cũng tăng ngày nào cũng tăng ngày nào cũng tăng không có phiên thấy phiên nào giảm uh, à, vote thì mình thấy thứ thứ bảy nó khá là kém nó lọng và còn mà cái biên rơi nó còn mạnh ấy. bốt thì mình ra mình nghỉ đợi đợi nó tích lũy thêm chứ còn đây các bạn nhìn thấy bốt đấy, bốt nó tăng tăng một gì đang trần cứ tăng lên nó tăng rất nó tăng gọi là nó nó hơi dị ấy. tăng nó rất là dị cái khoảng ở gap nó liên tục ở gap liên tục ở gap và là nó bó khung nữa, nó hầu như các cổ phiếu của nó tập trung thằng đau ờ, tay một số người một số người ấy nó nó nó, nó tăng rất là quyết liệt mà không nó không thường thường các cổ phiếu khác à, tăng nó hơi gắt thì phải nó quay đầu nó ra nó nó, nó lấp gắt còn cổ phiếu này là không đấy nó tăng nó tăng tăng quyết liệt mà nó giảm giảm rất là mạnh cái biên rời nó cũng rất là lớn <coughs> một cổ phiếu trong dòng cạn nữa là giờ mà Dead Human Debt á, thì tài sản nó thực tài sản thực tế của nó cũng rất là lớn các hệ thống cạn à, cạn biển và cầu cạn rất là lớn ở các tỉnh à, Việt Nam này cũng lớn ngoài Hải Phòng nữa tuy nhiên thì à, đối với cổ phiếu thì cái cái Human Debt này đánh thì nó không có phiêu nó không có phiêu lắm giống như các cái mặt cổ phiếu kia Đấy. trong đợt tăng vừa rồi thì nó tăng khá là ít nó đợt này thì nó gọi là nó mộng năng nó rất là một khá là mộc năng mộc năng là nặng bông nữa mà khó tăng đấy hiện tại do là nó đang là tích lũy rồi ờ, dùng cán dịp may cán bắt đầu sạm này bất động sản này, dạo này thì mình thấy chất nặng á chất nặng luôn á bất động sản thì đích đích đích thì đang à, ở vùng đáy thằng à, dò dò quanh quanh vùng đáy đích đích à, giá đích thì hiện tại thì là, là giảm một nửa so với vùng đỉnh của nó rồi đỉnh của nó là 120 ngàn rồi giảm còn 58 ngàn là giảm hơn một nửa rồi nó đang à, đi dòm vùng đáy test quanh cái vùng đáy à, đáy cũ vừa vào cái vùng hỗ trợ đây này quanh cái vùng này Đấy. đích mà giờ chờ lên 8x mình thấy khó ạ chua 8x chua cho nó là gì 9x thì uh, cuối uh, cuối năm nay mà có phải dòng của bất động sản hay không thì mình không biết nhưng mà hiện tại thì rất là khó trong trong khi đó các cái chính sách về của nhà nước á, thì là đang không ủng hộ cho việc ờ, cho việc vay ờ, vay mua bất động sản đấy các cái ngân hàng siết nguyên nhân một phần nhiều cũng là do cái ờ, cái cái cơn sốt đất vừa rồi nó lan rộng quá mạnh quá nó lan từ trong uh, trung tâm đất trung tâm nó đắt quá không được thì nó lan là đất vùng ven đất vùng ven bắt đầu nó lên nó thổi giá lên cao quay nó quay tua chục vòng xong nó phân lô bán thì nát xong nó quay ra các cái nó nó lại dồn về làng quê thì à, người ta cứ kêu là lấy lý do là gì cái người di cư từ à, trong các cái trung tâm thành à, các cái thành phố về quê để làm ăn mua nhà mua cưa mua đất ra thì không có mấy đâu những người được có mấy ai về quê đâu mà đúng không ạ về quê giờ rất là khó làm thật là thật ra mà nói thì cao cũng có ở quê mình thì có các cái doanh nghiệp về dệt may giày da cũng có nhưng mà lương công nhân như vậy thì lấy gì ừ, lương công nhân nhà tháng 3 triệu lương cơ bạn 3 triệu tăng ca ờ, làm phục mặt từ 7 giờ 7 giờ đêm đến 8 giờ đêm 7 giờ sáng đến 8 giờ đêm về được tháng được 7 triệu lấy gì mà ăn lấy tiền đâu mà mua đất mua nhà trong khi đó nếu các bạn bàn bàn mà không có bố mẹ cho tiền hoặc là vay tiền mà các bạn mua thì các bạn đổi tiền trả lãi không là cũng bục mặt thì cũng ngáp ngáp đúng không ạ sau khi đó bây giờ ngân hàng nó siết nữa nó siết nữa nếu các bạn à, các bạn vay kỳ hạn một năm mà đến khi đến khi các bạn vay xong mà đến ngày mà các bạn à, quay à, quay vòng mà nó không cho vay lại thì cũng mệt đó có khi mất luôn miếng đất Dixel sell đang ờ, đi vào vào cái vùng hỗ trợ cũ của nó quanh vùng 3640 hiện tại tính là 3640 nhưng mà à, những ờ, người mà mua từ giá 30 ấy, ở giá 10 thì vẫn là vẫn lại 300 phần trăm đang lại 300 phần trăm mà đúng không còn nếu mà sell mà nó mà thủng vùng này thì mình cũng không biết là nó đi về đâu nữa nhưng mà có một số bạn nói về ờ, các dự án bất động sản của sell ở Vân Đồn hay là ở ờ, Phú Quốc rồi ở Hà Nam rồi bao nhiêu hoa bao nhiêu hoa rồi ờ, của cái cái bán hàng cháy hàng cái gì đó thật ra thì thì, thì à, mấy cái đó mà từ lúc mà bao nhiêu ha mà nhân lên nếu bạn các bạn ra các bạn nhân tiền của Vinhome thì các cái ra mấy mấy nghìn tỷ đô đất của Vinhome thì bao la nó còn chưa xây hết mà tốc độ triển khai của Vinhome cực kỳ nhanh như các bạn nhỉ các bạn à, thử thử thử đến một cái dự án của Vinhome mà xem nguyên uh, hàng mấy chục cái cần cầu nó cần tục nó làm liên tục làm ngày làm đêm một ngày 3 k làm liên tục không ạ mà các dự án của Vinhome từ thiết kế từ tiện ích xung quanh nó rất là đẹp rất là dự án tiện ích xung quanh nó rất là ấy rất là đồng bộ mà Vinhome nó làm được tiếng từ trước đến giờ rồi LDG LDG thì giống hai ông đích với ông Xeo thì cũng ờ, đang đi vào cái vùng ờ, hỗ trợ cũ đây, mô hình của LDG mình thấy khá là giống với ông xeo đó ngân hàng ngân hàng thì mình thấy được mỗi cái dòng là ông VPBank VPBank là mạnh nhất thì à, hiện tại VPBank thì nó đang cái bộ tích lũy của nó thôi nhưng mà cái biên tích lũy của nó khá là rộng <laughs> nó rộng á lọc 40 mà chạy trong 30 nó rộng lọc đó dòng ngân hàng được mỗi ông VPBank ờ, này là mạnh nhất nếu mà chú ý dòng ngân hàng thì chú ý mỗi ông VPBank này ngoài ra có ACB với MBB ấy, đây ACB thì cũng đang tích lũy để kênh trên thôi nhưng mà hiện tại dòng ngân hàng mình thấy yếu rồi bệnh cần chúng ta phải cần đợi đợi đợi à, cái à, thị trường chung nó đi lên nếu thị trường chung mà một khi nó vào phảo up phá up trend thì mình nghĩ rằng ngân hàng nó sẽ đi lên thôi dòng ngân hàng sẽ đi lên và nó sẽ là một trong dòng lít của thị trường MBB đấy còn tiên phong banh thì mấy cái này đây về MBB thì cái biên cái cái cái biên dao động của nó cũng khá ít không có mạnh như ACB nó đang tích lũy ở kênh trên này đấy khá là đẹp đợi thôi rồi dòng tiếp theo là dòng chứng khoán dòng chứng khoán này con đầu tiên là dòng con BND BND thì nó rơi thì hiện tại nó rơi nhưng mà rơi rơi cũng không có nhiều quá nhiều nha đây BND thì à, nó đã xoán ngôi của SI trở thành một trong những công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn đó mà cái số lượng khách hàng của SSI của VND thì cũng cũng thuộc top đầu cũng thuộc top đầu uh, trên ờ, sàn chứng khoán á thì sau VPS VPS thì mình thấy chưa lên sàn nha nhưng mà hiện tại á, thì ờ, VPS có nhiều thứ rất là hay ho hay ho nha các bạn Ờ, đầu tiên là mà tập tập trung ờ, VBS phát phát triển các sản phẩm của VBS tập trung vào app điện thoại chứ không ờ, tập trung vào trên web tức là sao tại vì xu hướng bây giờ là cả là các cái ứng dụng tập trung trên điện thoại bởi vì là các bạn thấy rồi đó cái điện thoại thì nó nhỏ gọn hơn rất là nhiều mà đang hiện tại thì, thì các cái ứng dụng trên điện thoại nó đang xu hướng còn cái trải nghiệm đến app á, thì người ta ít trải nghiệm hơn ngày xưa đúng không ạ từ lúc ngày xưa mà nếu mà từ lúc mà điện thoại công nghệ nó chưa Apple uh, iPhone nó, nó chưa ra thì cái ứng dụng trải nghiệm thì tập trung lên app hiện tại thì người ta trải nghiệm ở trên uh, điện thoại nó là phần nhiều thì uh, trong app của của của uh, ờ, VPBS hiện nay á có nhiều cái thứ ờ, hay này như là có cái app về ờ, gửi quà gửi thi này rồi ờ, Safi một một cái mới ra đó là Safi nó rất là hay rồi có cái app cả bảo hiểm này có cái ứng dụng bảo hiểm này rồi thanh toán các cái khoản ngoài ra trên VPS ờ, còn có thanh toán các cái ờ, hóa đơn như tiền điện tiền nước ờ, tiền internet tiền mạng gì đó rồi và ờ, còn có khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần đấy, linh động trong cái việc uh, sử dụng đồng tiền của mình rồi ngoài ra còn có cái trái phiếu đấy hiện tại mình thấy VBS gọi là super app luôn đó mình đánh giá nó rất là cao đấy cái, xe, cái ứng dụng Safi này nó mới ra nha mọi người thì uh, ứng dụng Safi này á, là nó nếu mà các bạn tham gia vào cộng đồng của Safi á, thì các bạn sẽ được hỗ trợ uh, các bạn sẽ được ờ, hỗ trợ hoàn tiền khi mà các bạn uh, bị lỗ đấy bạn nào uh, muốn uh, tha muốn tìm hiểu ờ, rõ hơn về sa ấy, hoặc là thì uh, ờ, tải ứng dụng VPS này hoặc là tham gia vào trong uh, cộng đồng của mình đấy các bạn thấy được uh, các bạn uh, có câu câu hỏi thắc mắc nào thì cứ nhắn tin vào bên dưới video này mình sẽ trả lời rồi hơi, hơi lan man tí về VPS rồi SSI mình được quay lại cổ phiếu SSI SSI á, thì cái cái danh mục khách hàng của SSI tập trung vào các cái tổ chức đúng không ạ ngày trước á, thì à, năm 2012 à, 2012 mình mình bắt đầu mở tài khoản là mình nghe tiếng SSI rồi tại vì à, hồi đó SSI rất rất là nổi tiếng trên thị trường á mà hồi đó mà muốn mở tài khoản SSI là các bạn phải có một trên 100 triệu mà hồi đó sinh viên lấy đâu ra trăm triệu 100 triệu là khoản tiền rất là lớn đó, hiện tại SSI thì cái kênh của nó đang đi xuống xấu kiểu giống như hình ngón tay đâm lên ấy nhỉ rồi BSI đây BSI thì kênh nó đang đi xuống khá là xấu này. kênh đó nó đi xuống hiện tại à, biết ai xấu rồi thì à, từ mai nhỉ mai thì mình sẽ làm một à, số video để hướng dẫn về các cái kỹ thuật nhận diện cổ phiếu này điểm vào điểm ra cổ phiếu kỹ thuật chọn dòng chọn điểm để mua điểm bán thì à, mong mọi người ủng hộ nhé cảm ơn mọi người đã nghe video này của mình nó hơi lại giá hơi hơi lỏng vòng và hơi lại dài